thì có một cái câu chuyện à, như thế này là có một người tên là John thì uh, John làm nghề đốn củi cho một uh, nông trại còn một người khác uh, tên là Bill thì Bill mới vào làm nghề đốn củi này ở à, uh, chưa được một năm thì uh, anh Bill này lại được uh, tăng lương rất là cao thì anh John này mới uh, thắc mắc và đến hỏi ông chủ nông trại thì anh John hỏi uh, thưa ông chủ uh, lý do vì sao mà tôi uh, vào uh, trước Bill mà lương của tôi lại thấp hơn uh, lương của Bill thì ông chủ ông mới trả lại rằng chúng tôi uh, tăng lương ở à, dựa trên cái năng suất lao động của các bạn năng suất lao động của Bill cao hơn của anh rất nhiều số lượng cây mà Bill chặt được nhiều hơn của anh rất nhiều vì vậy chúng tôi quyết định là tăng lương cho Bill thì anh John này anh mới quay trở về anh mới tìm một cách anh ấy làm việc cật lực làm ngày làm đêm thì cái số lượng cây mà anh chặt thì vẫn thua so với Bill thì anh mới không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lại đến tìm bóng chủ anh hỏi là à, tôi đã làm việc rất là cần lực làm nhiều giờ hơn cả cả bill mà à, tại sao số lượng cây của tôi lại chặt vẫn thấp hơn so với bill ông chủ ông ấy nói một câu như này à, chắc chắn có một điều gì đó tôi và anh không biết mà bill lại biết thì à, giải pháp duy nhất là anh hãy đến tìm gặp bill để hỏi lý do vì sao mà bill lại chặt được số lượng cây nhiều hơn của anh sau khi ông chủ ông nói như vậy thì uh, John mới ngớ người ra à đúng rồi thì uh, tôi phải đi hỏi hỏi Bill thì sau khi đến uh, gặp Bill thì uh, John mới hỏi anh Bill à, lý do vì sao anh lại gì chặt số lượng cây mà hiệu quả nhiều hơn của tôi như vậy trong khi đó tôi nỗ lực tôi làm việc hăng say rất nhiều giờ thì Bill mới trả lời anh John một câu duy nhất như thế này sau khi tôi đốn một cây xong tôi lại nghỉ 2 phút và tôi tiến hành à, mài lưỡi dìu của tôi cho nó sắc lại. Và lần cuối anh mài lưỡi dìu của anh là khi nào? Thông qua câu chuyện này là đã giúp chúng ta có một bài học lớn. Bài học đó là gì? Anh chị cứ comment ở bên dưới video này.